Chúng là tất cả tàn tích của một cổ thành tráng lệ, một nền văn minh không rõ nguồn cội, thống trị cả châu lục và rồi biến mất. Những kim tự tháp này chứa đựng bí ẩn lạ kỳ của sự thăng trầm. Bí ẩn đã vẽ nên bức tranh sống động về một thiên đường đã mất một lịch sử đen tối và cuối cùng là sự hủy diệt tàn bạo. Tại sao cả một nền văn minh lại từ bỏ mọi thứ nó dựng nên? Trải qua nhiều thế kỷ chìm trong im lặng, những kim tự tháp của người Teotihuacan cuối cùng đã trả lời câu hỏi đó. Những năm 1500 sau công nguyên, người Aztec cai trị Mexico. Tiết chế mang trợ này săn đuổi và biến con người thành vật hiến tế. Nhưng những người Aztec luôn đồn đại về thành phố huyền thoại đã mất, một thiên đường yên bình do các vị thần tạo ra. Cho đến một ngày huyền thoại trở thành sự thật Người Aztec bất chợt nhận ra một ảo mộng từ quá khứ Một thành phố tưởng tượng Một thành phố của kim tự tháp Tàn tích còn lại của hoang thành cổ đồ sộ đến mức khiến những người Aztec tin rằng nó là nơi chốn linh thiêng nhất của vũ trụ. Họ gọi nó với cái tên Teotihuacan, nơi ở của thần linh. Thành phố này được xây nên để khiến mọi người sững sờ. Đó là một khu mộ táng hoàn hảo với một đại lộ dài và những kim tự tháp đồ sộ. Một công trình bằng đá bao phủ diện tích rộng nhiều km, lớn hơn cả đế chế La Mã. Người Aztec gọi đại lộ trung tâm này là con đường của người chết và họ đặt tên hai kim tự tháp lớn nhất là kim tự tháp mặt trời và kim tự tháp mặt trăng. Từ thời kỳ hưng thịnh nhất vào khoảng năm thứ nhất sau công nguyên cho đến lúc suy tàn, khoảng 17 thế kỷ sau đó, Teotihuacan là thành phố lớn nhất bán cầu Tây. Người Aztec không hề biết ai đã xây dựng thành cổ hay tại sao nó lại bị bỏ hoang, cho đến tận ngày nay nó vẫn còn là câu đố gây nhiều tranh cãi. Hẳn đã có một điều khủng khiếp nào đó đã xảy ra và biến một đô thị sầm uất thành một nghĩa địa hoang tàn. Tất cả những người xây dựng kim tự tháp vĩ đại của thế giới cổ đại cuối cùng đã chết. Ở châu Phi, châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Chúng ta biết tại sao người cổ đại xây dựng kim tự tháp. Chúng là nơi an táng dành cho hoàng tộc hoặc là nơi cầu nguyện và cử hành nghi lễ. Nhưng Teotihuacan lại là điều bí ẩn. Mục đích bí ẩn của những kim tự tháp này đã bị quên lãng theo thời gian bởi những người xây dựng chúng, hầu như không để lại bất cứ dấu tích nào. Chúng ta không biết tên tuổi của họ, ngôn ngữ của họ, hay nơi an táng những vị vua của họ. Họ không để lại vết tích của những hệ thống chữ viết. Vì vậy, lịch sử của họ không tồn tại trên các văn tịch cổ. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học đã luôn tìm kiếm thu thập các chứng tích về họ. Hơn 900.000 mảnh gốm đã được các nhà khảo cổ phân tích, đánh số, cho vào túi.